Kế tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một số ví dụ minh họa và tiếp cận với bài oxy, ozone này các em nhé. Ví dụ đầu tiên của chúng ta, hỗn hợp khí A gồm có hai khí là oxy và ozone, có tỷ khối so với hydro bằng 20. Bây giờ nung nóng 6,4 gam Cu cần tối thiểu V lít hỗn hợp A và tính V. Đây là một bài toán khá là đơn giản đúng không nhỉ? Và nó uh, có thể gây khó khăn nếu như chúng ta đang vướng mắc ở đây. Rõ ràng là khi chúng ta chưa học ozone, khi chúng ta chưa học ozone thì rõ ràng là phản ứng của oxy với Cu đúng không ạ? Rất là dễ rồi, đúng không? Nhưng khi mà chúng ta học ozone rồi thì cái phản ứng này đôi khi nó lại gây khó khăn cho chúng ta rất là nhiều. Như vậy, với cái này thì chúng ta cần làm những cái gì? Các em chú ý nhé. Thứ nhất này, lưu ý giúp thầy là khi ozone mà phản ứng khi ozone mà phản ứng thì một trong các sản phẩm trung gian mà ozone có thể sinh ra được đó chính là sinh ra gì ạ? À, oxy các em nhé. Như vậy với bài toán này thì đơn giản nhất là chúng ta cứ viết phương trình hóa học và chúng ta căn cứ vào phương trình hóa học để chúng ta giải quyết. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1 nhé. À, ví dụ số 1. Được chưa nhỉ? chúng ta sẽ viết luôn phương trình hóa học mà không thông qua cái phần tóm tắt nhé. À, khi đốt cháy oxy cộng với Cu Rõ ràng ở đây phải có nhiệt độ rồi, đúng không? Và tạo thành ở đây là CuO của chúng ta, chúng ta cân bằng. Và ozone cũng thế. Ozone khi cộng với Cu cũng phải nhiệt độ rồi, đúng không? Và tạo thành CuO và giải phóng ra cái sản phẩm trung gian chính là oxy. Được chưa nhỉ? Đấy và đến đây chúng ta có thể đặt ẩn rồi, đúng không? Chúng ta áp dụng phương pháp đường chéo áp dụng phương pháp đường chéo đối với oxy và ozone thì ta sẽ có được cái quá trình như sau. À oxy này, à ozone này, đúng không nhỉ? Oxy thì phân tử khối của nó là bao nhiêu? Phân tử khối của oxy là bằng 32 phân tử khối của ozone là bằng 48. Với giá trị này mà tỷ khối so với hydro bằng 20, chúng ta hiểu này, tỷ khối ở đây chính là tỷ lệ về khối lượng đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ có được M trung bình ở đây nó sẽ bằng 20 lần nhân với M của H2 nó bằng 40. Vậy chúng ta sẽ có quá trình nhé. Và đây là phương pháp đường chéo Nên tất cả các phần tính toán của chúng ta Chúng ta đi theo đường chéo giúp thầy Ví dụ đây là 32 này Thành 40 Như vậy nó cần